Tuy thô nhưng thật, đây là những nguyên tắc phải giữ vững để tình bạn thật bền lâu. Các bạn hãy cùng xem nhé. Mình mời cậu ăn cơm, tốn nhiêu tiền cũng được, đây là tình bạn của chúng ta, nhưng cậu mượn tiền mình, vài nghìn bạc cũng phải trả, đây là quy tắc làm người. Đừng chê bai thần tượng của bạn ý ngay trước mặt, bạn không có thần tượng nên bạn không hiểu cái cảm giác ấy đâu. Đừng để bạn thân, thân với người yêu của bạn người bạn thực sự là người chê bạn ngay trước mặt nhưng lại khen sau lưng đừng vì một lần nói chuyện quá ăn ý rồi kể tất cả mọi thứ cho đối phương đó là cách đơn giản nhưng sẽ hạn chế cho bạn những tổn thương đừng làm bạn với kẻ cứ mở miệng ra là than thở oán hờn bạn không phải là cái thùng rác để người ta ném vào đó mọi cảm xúc tiêu cực bạn bè đâu phải là kẻ để sai này sai kia việc của mình thì tự làm đi cứ nghĩ là bạn rồi thì giúp là điều dĩ nhiên à đừng có chụp hình dìm của mình mãi rồi đăng lên mạng xã hội mãi thế chứ một lần thì vui hai lần thì khó chịu và ba lần thì là vô duyên đấy nhé